ngày hội Halloween, ngày lễ các thánh, hay chỉ là ngày lễ của những con ma. Halloween là một lễ hội phương Tây, hiện đã lan ra hầu hết các nước trên thế giới. Chúng ta biết Halloween là ngày lễ các vị thánh của cơ đốc giáo phương Tây, nhưng tại sao trong ngày lễ các vị thánh người ta lại ăn mặc, hóa trang kỳ hình dị dạng, ma quái như chúng ta vẫn thấy ngày nay? Rốt cuộc nó có tác hại gì không? Đằng sau đó phải chăng là một âm mưu gì khác? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Nguồn gốc Halloween Nói một cách chính xác, Halloween mà mọi người vui chơi hiện nay chính là đêm trước ngày lễ Halloween, tức là vào đêm 31 tháng 10, và Halloween thực sự là vào ngày 1 tháng 11. Theo ghi chép về nguồn gốc của Halloween, nó bắt nguồn từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, ở Ireland, Cát Lường và xứ Wales, ngày nay được gọi là Vương quốc Anh có người keo cổ đại sinh sống. Họ lấy ngày 1 tháng 11 là ngày đầu năm mới và các hoạt động đón năm mới vào đêm ngày 31 tháng 10. Khi đó, hòn đảo thuộc Vương quốc Anh vẫn còn trong tình trạng sơ khai và hoang sơ, người keo theo tín ngưỡng nguyên thủy. Ngày 31 tháng 10 là ngày họ cúng tế linh hồn người chết. Họ tin rằng đêm đó, Selmun, thần chết vĩ đại của họ, sẽ triệu hồi tất cả hồn ma của những người đã chết. Những hồn ma này sẽ tìm kiếm người sống để tái sinh, hoặc tái sinh thành quái thú. Người keo bị chi phối bởi niềm tin này, họ rơi vào nỗi sợ hãi và lo lắng. Cuối cùng họ cải trang thành ma quỷ và cầu xin hòa bình với ma quỷ bằng cách gia nhập thế giới bóng tối. Các bộ lạc Celtic cổ đại cũng có truyền thống giết người sống và cúng tế vào đêm 31 tháng 10. Vì vậy, đêm này thực sự là một cơn ác mộng đầy máu, chết chóc, kinh dị và ma quái. Theo ghi chép, để chấn áp và loại bỏ phong tục lễ hội ma quái của người Keo, vào thế kỷ thứ 8, các nhà truyền giáo cơ đốc đã chỉ định ngày 1 tháng 11 là Halloween ngày lễ của các vị thánh, để tưởng nhớ tất cả các vị thánh và chuyển ngày của các linh hồn sang ngày 2 tháng 11. Việc các nhà truyền giáo cơ đốc thời đó đã sắp đặt ngày lễ của người cơ đốc vào ngày lễ hội ma quái bản địa đã trở thành một một sai lầm nghiêm trọng. Việc chuyển lễ hội của giáo hội Halloween ngày lễ của các vị thánh sang ngày đã bị nhúm màu bởi các lễ cúng ma quỷ là một nỗ lực nguy hiểm. Sau đó, truyền thống giết người sống để hiến tế người chết của người Keo đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, trang phục và nghi lễ hiến tế ma quỷ đen tối dần hòa nhập với các hoạt động nghi lễ tôn giáo của cơ đốc giáo, tín ngưỡng nguyên thủy ban đầu của nó đã ăn sâu và quay trở lại. Vì vậy, bản chất của lễ hội ma quỷ cổ đại của người Keo được bảo tồn ở quần đảo Anh dưới cái tên mới là Halloween. Cùng với việc phát hiện ra tân thế giới và sự trỗi dậy của tân thế giới, những người nhập cư từ Ireland và Scotland đã mang phong tục lễ hội ma quỷ đến các quốc gia Bắc Mỹ và châu Đại Dương vào thế kỷ 19. Vào thời kỳ đầu thành lập nước Mỹ, số người tin theo đạo cơ đốc lên tới 97%, nhưng lễ hội ma quỷ Celtic vẫn có được một chỗ đứng vững chắc trong thành trì tin lành của Hoa Kỳ. Đây quả là một sự kiện không thể tưởng tượng và kỳ lạ. Bởi vì đức tin của người cơ đốc giáo quá thuần khiết và thánh thiện, nên làm sao có thể cho phép lễ hội ma quỷ xâm nhập vào cuộc sống của mình và trở thành một lễ hội ngoại giáo quan trọng nhất ở Hoa Kỳ. Điều này là do các chức sắc giáo hội đã xem nhẹ sự ảnh hưởng của nó và đã để cho con sói xâm nhập vào bầy kiều. Tuy nhiên, Halloween, ngày lễ các thánh, một lễ hội tôn giáo do con người tạo ra ngay từ đầu không có cơ sở từ kinh thánh, đã mang lại cho lễ hội ma phương Tây một cái tên tuyệt vời, khiến cả thế giới phải hứng chịu. Trong một đêm như vậy, vô số người tự nguyện trở thành hồn ma. Đêm Halloween, bầy ma nhảy múa. Nội hàm phong phú của đêm Halloween không chỉ giới hạn ở những chiếc đèn lồng ra câu lan tường. Rốt cuộc, rách, ô, lan tường chỉ được thêm vào sau này, ban đầu là đèn củ cải. Bí ngô có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được du nhập vào châu Âu sau khi phát hiện ra tân thế giới vào thế kỷ 15. Ở phương Tây, các hoạt động của đêm Halloween là như thế này. Khi màn đêm buông xuống, các em nhỏ, lớn và nhỏ, hóa trang thành nhiều hình thức khủng bố, máu me và độc ác. Các em lớn đi theo nhóm từ 3 đến 5 người, và các em nhỏ được cha mẹ dẫn đi cùng. Khi trời nhá nhem tối, những bóng ma này lên đường. Họ đi lang thang trong khu phố hoặc con phố cao, gõ cửa một ngôi nhà, lũ trẻ sẽ nói chích ô giờ chích, và chủ nhà hiếu khách đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm đó rất nhiều bánh kẹo và sau đó hào phóng nắm lấy một ít cho trẻ em. Các lễ hội của người lớn thậm chí còn hoang dã và thú vị hơn. Họ còn thi nhau hóa trang đủ kiểu trông quái dị đến phát kiếp. Cuộc diễu hành Halloween hàng năm, số lượng người tham gia cuộc diễu hành hóa trang rất đông và số lượng người đi xem lại càng nhiều hơn. Trong cuộc diễu hành khổng lồ, tất cả các loại hình dạng kỳ quái. Có có những nhóm đồng tính nam và đồng tính nữ hò reo và hú hét. Nếu có một từ để miêu tả chính xác tình hình của đêm Halloween, thì quả thực không có từ nào chính xác hơn bầy ma nhảy múa. Nguy hại khi sử dụng các trang phục, đồ chơi hình dạng ma quỷ. Trong cuốn duyệt vi thảo đường bút ký, danh thần nhà Thanh là Kỳ Hiểu Lam 17241805 đã ghi chép lại một câu chuyện do người chú họ Mai An Công của ông kể. Tại thị trấn Hoài, huyện Hiến, thành Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, một gia đình nọ có 5 gian phòng trống ở một nơi tách biệt. Người nhà cất giữ những món đồ lặt vặt ở trong đó. Lũ trẻ con thường đến đây chơi đùa, chạy nhảy, dẫm đạp, rất ồn ào. Chủ nhà khóa cổng thì bọn trẻ trèo tường vào. Dần ra, người chủ nhà rất chán ghét những đứa trẻ này. Để bọn trẻ không đến đây chơi đùa nữa, người chủ nhà bèn viết một tờ cáo thị dán lên cổng, hù dọa bọn trẻ rằng, nhà này có yêu quái, chớ đến chơi đùa. Vài hôm sau, ban đêm, người chủ nhà nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói với ông rằng, vì ông gọi nên chúng tôi đều dọn nhà đến đây rồi, từ nay sẽ giúp ông canh giữ khu nhà này. Từ đó về sau, hệ có người bước vào khu nhà liền bị những viên ngói tấn công một cách kỳ lạ. Ngay cả đầy tớ cũng không dám chuyển đồ đến đây cất giữ nữa. Từ đó, Mọi người đều biết rằng, vì một câu nói đùa của chủ nhân lúc đó, kết quả đã thật sự chiêu mời yêu quái đến. Ý định ban đầu của người chủ nhà này là hù dọa lũ trẻ, rằng có yêu quái đang ở nơi này. Tuy nhiên, nhưng những lời nói hữu cầu này của ông ta đã trở thành cái cớ để yêu quái công khai đến chiếm cứ nơi này và hại người. Từ đó có thể thấy rằng, đôi khi, một ý nghĩ, một lời nói hay một hành vi bất chính cũng có thể trở thành lý do để những sinh mệnh tà ác ở không gian khác đến làm hại con người ngưu tầm ngưu mã tầm mã người việt có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã tương tự người trung hoa có câu vật họp cùng loài người phân theo nhóm hoặc người phương tây lại nói thẳng rằng hãy cho biết bạn anh là ai tôi sẽ nói anh là người thế nào thời chiến quốc vua tề tuyên vương khát khao người tài để trị quốc thuần vũ khôn là hiền sĩ nổi tiếng của nước tề lúc ấy trong một ngày đã tiến cử cho tề tuyên vương không phải một mà đến bảy nhân tài tề tuyên vương mới ngạc nhiên hỏi đại khái rằng nhân tài trong nghìn dặm có kiếm được một người. Vậy làm sao trong một ngày lại có thể tiến cử được những bảy hiền sĩ như vậy? Thuần Vu Khôn trả lời, vật cùng chủng loại mà tập hợp, người cùng chung chí hướng mà hội tụ thành nhóm. Thuần Vu Khôn thần đây là một hiền tài. Nay đại vương tìm kiếm hiền tài ở chỗ thần, cũng giống như lấy nước ở sông, lấy lửa ở trong đá lửa vậy. Những người mà thần muốn tiến cử đâu chỉ có 7 người này thôi. Những người có phẩm chất tương đồng với nhau sẽ tìm đến nhau, những vật có tính chất giống nhau thường đi thành bầy. Một cá nhân cảm thấy thoải mái khi ở trong một đám đông cùng tính chất, thường là vì cá nhân ấy là một trong số họ. Vậy cớ gì lại chiêu tập ma quỷ đông đảo như vậy? Phải chăng vì bất đắc dĩ nên tính kế trốn tránh ma quỷ như người keo cổ? Không. Hay vì đó là một tục lệ lâu đời của xứ ta? Cũng không. Hay bị ai đó đè nén ép buộc phải làm? Cũng không nốt, vì người ta vui vẻ tự nguyện tham gia trò chơi này. Dĩ nhiên đó là một tâm thái hoàn toàn khác, là thứ tâm thái thừa nhận ma quỷ, truy cầu ma quỷ, Rõ ràng ma quỷ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Như phát ngôn của nhà thờ xây từng giáo, chúng tôi coi ngày lễ này là đêm mà con người thế gian đang cố gắng vươn tay vào bên trong và chạm vào bóng tối của địa ngục. Thí nghiệm của các nhà khoa học về hình ảnh tích cực và tiêu cực Trong tác phẩm Thông điệp của nước và bí mật của nước, tiến sĩ người Nhật Masaru Emoto đã làm thí nghiệm tạo tinh thể nước khi cho nước tiếp xúc với các tác nhân khác nhau như âm nhạc, hình ảnh, ngôn ngữ, Kết quả là khi nước tiếp xúc với tác nhân tích cực như hình ảnh mẹ Tơ Di Sơ, một nữ tu công giáo nổi tiếng thiện hạnh thì cho tinh thể rất đẹp đẽ, cân xứng. Còn khi nước tiếp xúc với hình ảnh của trùm phát xít Adolf Hitler, thì nước không tạo được tinh thể, thay vào đó là một hình ảnh méo mó, tối đen ghê rợn cũng giống như khi nước tiếp xúc với từ ma quỷ vậy. Với một cách tiếp cận khác dựa trên lý thuyết về về cơ thể động học, các nhà khoa học người Mỹ như tiến sĩ George Gordier và tiến sĩ David Giờ Hawking đã thực hiện hàng triệu thí nghiệm cho thấy cơ bắp thân thể người luôn cho câu trả lời chính xác và nhất quán. Với tác nhân tích cực, lẽ phải, điều tốt thì cơ bắp mạnh lên. Và ngược lại, một trong số thí nghiệm đó cho thấy phản ứng yếu đi của cơ bắp khi người ta nhìn thấy hoặc chỉ cần tưởng tượng về những hình ảnh của ma quỷ hay kẻ ác như Adolf Hitler và mạnh lên khi nhìn thấy hoặc tưởng tượng về những hình ảnh tích cực, thần vật, người tốt, thiên nhiên tươi đẹp vân vân. Cũng trên cơ sở ấy, một nhà khoa học người Đài Loan là phó giáo sư tiến sĩ Dương Thạc Anh của trường Đại học Trung Sơn đã cho người được thí nghiệm xem chân dung của thiên tài Ai Tai, hay nữ tu thánh Tơ Di Sơ hoặc xem biểu diễn của đoàn múa vân môn Đài Loan, cơ bắp họ mạnh lên. Còn nếu xem hình ảnh của Adolf Hitler hoặc bức tranh tiếng thét của danh họa người Na Uy là Edvard Mann thì cơ bắp họ yếu đi rõ rệt cho kết quả tương tự là những thí nghiệm của tiến sĩ người Úc San Diamond. Đó là khi người ta xem ngắm những tranh ảnh hiện đại trừu tượng ấn tượng thì cơ bắp yếu đi so với khi họ ngắm tranh phục hưng. Vậy kết quả ra sao nếu con người bị vây chung quanh bởi những hình ảnh ma quỷ tràn ngập trong ngày lễ Halloween? Tâm lý, ngộ những thứ đáng ghê sợ và tiếng nói phản đối chính đáng khi hình tượng những tên sát nhân ăn thịt người gớm ghiếc như Jeffrey Dahmer làm mưa làm gió ở các dạp chiếu phim đi vào các bài hát ăn khách ví như Dark Hot năm 2013 của những siêu sao ca nhạc như Katy Perry thì công chúng, đặc biệt là giới trẻ cũng hết sức hào hứng để nói về những con quái vật này như thể là người của công chúng. Trên TikTok, clip điều gì sẽ xảy ra nếu Jeffrey Dahmer đến từ Argentina nhận được 350.000 lượt thích. 2 triệu lượt thích là con số cho một bài đăng trong đó một người đưa ra giả thiết bạn cùng phòng là kẻ giết người hàng loạt. Một tài khoản có 1,4 triệu người theo dõi là Dubi Family đã đăng cờ clip sống như Zepzi Damer trong suốt một ngày. Và đặc biệt, người ta còn hóa trang thành hình tượng Zepzi Damer trong ngày lễ Halloween. Hỏi rằng bao nhiêu năng lượng tích cực, bao nhiêu chính khí đã bị lấy đi với những sản phẩm nghe nhìn vô trách nhiệm ấy. Và bao nhiêu con quái vật được tạo mới khi người ta tôn vinh những thứ giá trị gây giận ấy. Những gia đình nạn nhân của Zepzi Damer đã lên tiếng phản đối điều này giống như nỗi đau của họ bị đào bới và bị khai thác. Phải chi những người tôn vinh đa mơ có cùng cảnh ngộ với những nạn nhân và gia đình họ, không biết người ta còn tôn vinh hắn nữa không? Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông Mỹ đang cảnh báo về việc hóa trang thành dép Jeffrey mơ vào ngày lễ Halloween là không phù hợp. Tờ New York Post viết, đó không phải là trang phục mà bạn nên mặc trong dịp Halloween này. Nhiều người dùng Instagram đóng giả Dahmer tại các bữa tiệc Halloween đã gỡ các hình ảnh, bài đăng những người khác đã bị xóa ảnh bởi chính nền tảng, sau khi có báo cáo từ người dùng. Một số tập đoàn lớn như eBay cũng loại bỏ quần áo hoặc phụ kiện được bán dưới dạng trang phục của Jeff Dahmer, dẫn ra chính sách của họ là không cho phép các sản phẩm quảng bá hoặc ca ngợi lòng thù hận, bạo lực hoặc phân biệt đối xử. Vậy với chính ngày lễ Halloween thì nên đối đãi ra sao? Quên lãng là cách phủ nhận hữu hiệu nhất những điều tiêu cực. Một thí nghiệm của tiến sĩ Imoto đã được người dân khắp nước Nhật bắt trước làm theo họ chuẩn bị ba lọ cơm giống nhau. Hàng ngày một lọ được nghe từ cảm ơn, lọ kia bị nghe mắng đồ ngốc, còn một lọ thì bị lờ đi coi như không tồn tại. Kết quả sau một tháng, lọ cơm bị mắng bị thiêu hỏng, lọ cơm được cảm ơn tỏa hương thơm, nhưng lọ cơm bị bỏ rơi còn hỏng trước cả lọ cơm bị mắng. Có nghĩa là năng lượng sẽ được cấp nhiều nhất khi được tôn vinh, ít hơn nhiều khi bị bài xích, nhưng là ít nhất khi bị tàng lờ, bỏ rơi, không tôn vinh không bài xích mà xem như nó không tồn tại. Đây hoàn toàn là vấn đề của lựa chọn tâm thái. Những điều xấu, tiêu cực cần phải được nhận diện nhưng không nên thừa nhận, cần coi khinh mà chẳng tôn vinh, cần bị quay lưng chứ chẳng nên hào hứng. Nó sẽ không có năng lượng để tồn tại. Ngược lại, phải ra sức vun bồi những giá trị tích cực, ca ngợi cái thiện và vẻ đẹp chân chính, những giá trị văn hóa truyền thống, năng lượng tích cực ấy sẽ được tiếp sức, lan tỏa tự khắc những sản phẩm tà ác cũng bị đẩy lui. Ấy cũng là hành động có ý thức để gieo nhân tốt và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình. Có lẽ chúng ta thường nghe ông bà căn dặn rằng, quần áo vào ban đêm không nên phơi bên ngoài, nhất là quần áo trẻ em để tránh những thứ như ma quỷ bám lên y phục. Trước kia những thứ như quần áo, giày dép, mũ, túi, đồ trang sức có hình thù kỳ quái thì người xưa đều không dùng. Bởi vì như câu nói xưa đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ma quỷ trông thấy thứ giống nó sẽ dễ cộng hưởng, hơi quấy nhiễu. Thế nên, việc ăn mặc trang phục, sử dụng đồ dùng hình dạng ma quái là rất nguy hại cho con người. Từ các nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học đã thực hiện hàng triệu thí nghiệm về trương lực cơ cho thấy, với tác nhân tích cực, lẽ phải, điều tốt, thì cơ bắp mạnh lên. Và ngược lại, một trong số thí nghiệm đó cho thấy phản ứng yếu đi của cơ bắp khi người ta nhìn thấy, hoặc chỉ cần tưởng tượng về những hình ảnh của ma quỷ hay kẻ ác như Adolf Hitler và mạnh lên khi nhìn thấy hoặc tưởng tượng về những hình ảnh tích cực như thần Phật, người tốt, thiên nhiên tươi đẹp vân vân. Thế nên, lễ hội Halloween, thay vì mặc các trang phục ma tà quỷ quái, kỳ hình dị dạng, chúng ta nên chọn các hình ảnh mang năng lượng thuần chính như thần, Phật, Bồ Tát, Tiên Nữ, Thiên Sứ, Tiểu Thần Tiên, hay các anh hùng, thánh nhân, tướng quân, danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phương Đông và phương Tây. Hãy để Halloween, ngày lễ của các thánh thực sự là ngày lễ của các thánh, thần thánh trang nghiêm, vui tươi lành mạnh, chớ để ma quỷ lợi dụng biến thành lễ hội ma quỷ. Chọn theo con đường của thần Phật, thánh nhân hay con đường của ma quỷ, chỉ trong một niệm, thế nên cần nghiêm túc suy nghĩ để chọn lựa tương lai tốt đẹp.